be a thing you. đất thằng em ta vẫn như mọi khi tôi lại xuống đây ngồi uống đường Kẹt nước chưa được rồi nhưng mà thôi chưa đánh bạn mà bạn đã kêu Thầy từng gọi lớp cháu xem nó đã làm gì Cháu đã làm gì thầy cần xác minh Xác minh cái gì cậu nhìn mặt nó đi Têu cả mùng lên thế kia Cậu nghĩ tôi mù hay nghĩ tôi già mà đỉnh quá mặt Viết đốt cái bản dịch này Rồi mang qua phòng cho tôi Ngày mai 10 phút đến giải quyết cháu xin nhận lỗi lỗi lỗi là của cháu